xét trên bình diện bất động sản thế giới thì đầu tư trong ngành này suy giảm mạnh ở ờ, Hồ Chí Minh thì chào thuê nhà phố quý 2 2020 giảm mạnh so với quý trước đối với thị trường nhà ở thì giao dịch căn hộ chung cư trong 6 tháng đầu năm 20 cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều ghi nhận mức giảm sâu Vinhome Grand Park, Aqua City với lại là Trang Sky World thì uh, tôi cho rằng là sẽ triển vọng tăng giá và tăng trưởng trong tương lai sẽ không lớn đâu đó chỉ cần bé cái sự chuyển dịch từ Trung Quốc sang nhà đầu tư đã nảy này lên ờ, chiều hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang ờ, một cái ngành ờ, cũng rất là lớn trên thị trường chứng khoán của Việt Nam chúng ta đó là ngành bất động sản thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi sâu về triển vọng của ngành bất động sản cơ hội và rủi ro của ngành này như thế nào trước khi vào nội dung chi tiết thì cho phép tôi xin giới thiệu thành phần của các chuyên gia trao đổi ngày hôm nay hôm nay là một hôm khá đặc biệt bởi vì chúng ta không chỉ có các chuyên gia ờ, ngồi từ đầu Hà Nội mà còn có thêm các chuyên gia công phần ngành bất động sản trong đầu thành phố Hồ Chí Minh mà các bạn họp qua qua Zoom meeting các quý nhà tôi có thể nhìn thấy ờ, trên cái màn hình này góc kia là các anh ờ, chị em team Hồ Chí Minh hôm nay sẽ tham gia cùng với chúng ta thì uh, đầu tiên là thành phần ban có anh Trịnh Mạnh Cường là investment analyst của công ty quản lý quỹ iBank để như cường này thứ hai là anh à, phục của khối dịch vụ đầu tư à, là đó là hai chuyên gia đầu Hà Nội còn trong thành phố Hồ Chí Minh thì team gồm các bạn à, Cẩm Nguyễn Thị Cẩm Tú Phan Như Bắc Phạm Thanh Ngọc và bạn Hoàng Đức Phương đến từ à, à, bộ phận nghiên cứu của VNREX và Webvisor của team kinh doanh à, rồi cũng như mọi khi à, cái phần ờ, chia sẻ sẽ gồm có ba nội ba nội dung chính phần đầu à, tôi sẽ đi tóm tắt rất nhanh cập nhật tình hình ờ, các thông tin à, đáng chú ý trong tuần vừa qua và có ảnh hưởng đến thị trường thứ hai là sau đó đến phần chính chúng ta sẽ tập trung vào thảo luận triển vọng ngành bất động sản và cuối cùng là phần à, giao lưu với các quý nhà đầu tư thì các quý nhà đầu tư à, có thể tham gia à, đặt câu hỏi qua fanpage của bên của công ty của phần chứng khoán VN Direct đúng không? để mà chúng ta có thể đặt câu hỏi cho các uh, chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay để giải đáp ha rồi tôi xin phép đi vào phần đầu tiên phần chung về cập nhật tình hình chung thì uh, Covid chúng ta vẫn điểm nhanh qua một chút thôi bây giờ số lượng tổng người mắc đã, đã lên đến ờ, gần 3, 30 triệu người rồi đúng không ạ và số người chết đã gần một triệu người rồi nói chung là con số rất là khủng khiếp và hiện tại uh, ngoài các cái thông tin tổng quan thì có thêm một cái ờ, thông tin rất là đáng lưu ý đó là Ấn Độ đã vượt qua chính thức vượt qua Brazil à, Brazil và trở thành quốc gia à, đứng hàng số 2 trong số danh sách các quốc gia mà có số lượng người bị nhiễm Covid-19 là nhiều nhất thế giới chỉ sau nước Mỹ thôi Đấy, và Ấn Độ thì à, có lẽ là tình hình à, điều kiện y tế chăm sóc nó cũng không được tốt như là các à, nước châu Âu thì có thể đây sẽ là một điều rất là đáng lo ngại đúng không? À, tình hình thêm một cái nữa là nga đã tiêm vaccine hàng loạt cho người dân trong cuộc nghiên cứu tới giai đoạn 3 rồi và việc uh, tiêm phòng cái vaccine này là miễn phí và đang cần ở giai đoạn 3 này cần đến 40.000 người tình nguyện thì đây là một thử nghiệm rất lớn trong khi đó là cái vaccine do hãng AstraZeneca và đại học Oxford uh, bên Anh đưa ra thử nghiệm test thì à, có vấn đề với một à, một người tham dự anh bị nghi là có phản ứng tiêu cực của vaccine và chưa rõ nguyên nhân thì à, người ta đã tạm dừng thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine này đó. Đó là một số thông tin cập nhật để anh chị lưu ý. Về thông tin kinh tế thị trường nói chung thì ở Mỹ là thì là thất nghiệp tháng 8 giảm xuống mức 8,4% và đây là mức thấp nhất kể từ tháng 4 đúng không? khi mà bắt đầu xảy ra covid và lockdown các nơi thì được đánh giá là thị trường lao động Mỹ bắt đầu có dấu hiệu phục hồi rồi Thứ hai là Trung Quốc thì uh, xuất khẩu tháng 8 tăng 9,5% và year on year. Đây là tháng tăng tháng tăng thứ ba liên tiếp thì do nhiều đối tác thương mại của Trung Quốc đã nới lỏng bệnh là phong tỏa rồi nhưng tuy nhiên thì các chuyên gia đánh giá là cái tăng trưởng này có thể nó cũng chưa bền vững bởi vì uh, trước cái diễn biến của Covid vẫn còn khá là phức tạp và có thể là lúc họ mở ra hút lại đóng lại chúng ta lại chưa biết như thế nào cả vâng. Ấn Độ thì uh, GDP quý đầu tài khóa của năm tài chính 2020-2021 đã giảm rất mạnh với ờ, tỷ lệ giảm lên đến 24%. Thì nếu mà lệnh phong tỏa tiếp tục kéo dài và tình hình Covid nghiêm trọng như này thì Ấn Độ sẽ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Việt Nam mình thì thông tin về Việt Nam là thị trường ngoại hối ờ, đã tăng đến mức kỷ lục rồi. Hết tháng 8 là mức thị trường ngoại hối là 92 tỷ đô la rồi. à, về thị trường chứng khoán thế giới thì à, hiện tại là thị trường thế giới bị điều chỉnh khá mạnh là do là nhóm cổ phiếu công nghệ sau một giai đoạn dài tăng rất mạnh thì hiện tại đã điều chỉnh rất là mạnh ờ, số tài khoản ở Việt Nam tăng rất là nhiều nhưng mà tuy nhiên nếu mà tính vô thì cả dân số mình cả 2,7 triệu dân số 27% à, ờ, dân số dùng chứng khoán thôi thì có nghĩa là tiềm năng ờ, vẫn còn cực kỳ lớn trong ngành này các kênh tài sản thì vàng được dự báo là vẫn sẽ ở mức cao à, trong năm tới từ mình có bị về à, một vài thông tin liên quan đến thị trường bất động sản thì tí nữa các chuyên gia sẽ trao đổi chi tiết hơn ở đây tôi chỉ và tôi chắc là brief nhanh thôi đó là à, xét trên bình diện bất động sản thế giới thì đầu tư trong ngành này suy giảm mạnh tính đến 6 à, tháng 2020 thì hoạt động đầu tư ngành bất động sản giảm đến 45% so với cùng kỳ cùng kỳ tại khu vực APEC và giảm lần lượt 36% và 19% tại Mỹ và châu Âu đặc biệt là đầu tư vào ngành khách sạn là giảm 59% và ngành bán lẻ trong bất động sản là giảm 41% đây là nguồn của Savo ở Việt Nam thì à, khảo sát của nguồn CBA cho thấy là giá thuê bất động sản thành phố giảm giảm tương đối mạnh ở à, Hồ Chí Minh thì chào thuê nhà phố quý 2 2020 giảm mạnh so với quý trước ví dụ như ở khu vực quận 1 là giảm 16% Bình Thạnh là giảm 14% trung bình nói chung là giảm từ 10 đến 20 phần trăm ở Hà Nội thì giá điều chỉnh ở biên độ hẹp hơn giảm khoảng 8 đến 12 phần trăm và CPI cũng dự báo là tình hình sẽ chưa cải thiện đến hết năm 2020 ở ờ, khu ờ, bất động sản nhà thương mại shop cũng ờ, cho thấy là cũng có nhiều khó khăn cho các nhà đầu tư tham gia vào phân khúc này Đúng không? À, trong khi đó thống kê về lượng cung trong mấy năm qua là giảm tương đối mạnh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh nếu mà ta tính cái năm mà cao nhất là năm 2016 với số lượng dự án được cấp phép là khoảng 106 dự án thì à, đến 6 tháng đầu năm 2020 con số này chỉ có 12 dự án thôi đây là thông tin để anh chị có thể tham khảo thêm rồi và trong khi đó thì cái nguồn cung là chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp chiếm một tỷ lệ lớn thì à, ở đây đánh giá là liệu có bong bóng bất động sản hay không thì à, nhóm các chuyên gia phân khúc quản lý tài sản của VNREX cho rằng là có thể sẽ có một vài phân khúc bị giảm giá nhưng mà cái mức độ sụt giảm nó sẽ không mạnh như là cái giai đoạn trước 2011 2012 do là những nguyên nhân chẳng hạn như nguồn cung đang bị siết này rồi thị trường bây giờ phát triển chuyên nghiệp hơn và môi trường lãi suất cũng ờ, thấp hơn hỗ trợ nhưng mà tuy nhiên thì khi mình làm việc với các ờ, bạn làm môi giới trong một số cái dự án bất động sản thì nhất là những những ai mà kiểu ờ, vay đợt trước ấy để mà đầu tư ấy nhất là những dự án ở xa và giá cao thì bây giờ là vừa bị covid nó hít vô cái dòng tiền không có thì họ cắt lỗ cũng tương đối nhiều một vài cái thông tin thêm rồi thế thì bây giờ sang cái phần à, nội dung chính ngày hôm nay là triển vọng của ngành bất động sản thì sau đây tôi xin nhường lời cho các chuyên gia cover ngành bất động sản trong đầu thành phố Hồ Chí Minh sẽ viết cho các quý nhà đầu tư trước một, à, một số thông tin tổng quan và sau đó chúng ta sẽ đi vào phần uh, trao đổi chi tiết uh, view uh, của các chuyên gia. Uh, xin mời Tú uh, analyst à, của VNREX có thể đại diện cho team Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi qua Zoom cho các nhà đầu tư nắm được thông tin tổng quan về ngành. Mời Tú. À, bật mic tôi này, bật bật mic lên, em bật mic lên. Anh anh bật mic đi các bạn. Không, anh anh, anh nói các bạn nghe. Rồi anh ạ. À? Rồi, mời Tú, Tú bắt đầu. Anh anh bật anh thấy nghe khá rõ rồi đấy. Rồi dạ dạ về diễn biến thị trường của bất động sản Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 thì hiện tại là có hai nhóm thị trường có nhiều biến động nhất đó là thị trường du lịch và thị trường nhà ở do dịch Covid-19 Việt Nam Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 à, tôi ơi tôi ơi ơi lúc nào dạ. Mình, lúc nào mà em bảo chuyển slide thì em bảo anh nhé dù next slide chuyển dạ. slide để anh chuyển cho em ừ. dạ dạ ok ạ do việc tạm dừng à, do việc giãn các xã hội và tập những các thị thực từ Việt Nam nước ngoài từ ngày 18 tháng 3 đã ảnh hưởng tới hoạt động giao dịch bất động sản cũng như là các hoạt động du lịch của Việt Nam rất nhiều và theo ghi nhận của tổng cục thống kê trong 6 tháng đầu năm 2020 thì lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 56% so với cùng kỳ 2019 là chỉ đạt 3,7 triệu lượt trong khi 6 tháng 2019 con số này nó lên tới là 8,5 triệu lượt trong đó có bốn thành phố bị chịu ảnh hưởng gì chứ đó là thành phố Hồ Chí Minh ừ. à, anh dạ, vâng. anh qua slide giùm em với anh à. ở trong tháng tư thì doanh thu của hầu hết các khách sạn lớn nhỏ gần như bằng không và tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tỷ lệ lắp đầy sụt giảm khoảng 50 điểm so với cùng kỳ năm ngoái và giá thuê cũng giảm 25%. Đây là một giảm có thể nói là lịch sử từ trước đến nay vào giữa cái sáu khi mà sau khi dịch covid đã được kiểm soát chúng tôi có được cơ hội là đi khảo sát tại số một địa điểm du lịch như là hội an đà nẵng cam ranh và nha trang anh qua slide giùm em có ạ tại thời điểm này do nếu vắng một cầu từ khách du lịch nước ngoài và cùng với tâm lý lo ngại của người dân trong nước nên là mặc dù đã kiểm soát được dịch hơn một tháng nhưng mà vẫn ghi nhận tình trạng vắng vẻ ở phòng phát triển du lịch à, tỷ lệ lấp đầy của khách sạn của các khách sạn 4 sao và 5 sao theo như bên tụi em khảo sát thì cũng chưa đạt được có một số khách sạn chưa đạt được 10 phần trăm và các dịch vụ trong khách sạn như là các nhà hàng các quầy bar họ đều phải tạm thời đóng cửa để cắt giảm bớt chi phí hoạt động à, nhưng không phải các địa điểm du lịch nào nó cũng ảm đạm như vậy ví dụ như là ở phan thiết ở nơi đây nó có nguồn cầu là khách nội điện nó dồi dào hơn à, nên khi tụi em khảo sát thì của có một số khách sạn là nó tỷ lệ bắt đầy của nó trên tới 70 phần trăm do đó các bạn nói là mức độ tác động của covid tới ngành du lịch thì nó sẽ gây ra những khó khăn nhưng mà sẽ tùy theo những địa điểm để, uh, ờ, nó sẽ có mức độ tác động khác nhau uh, đối với thị trường nhà ở anh qua qua slide dùm em với nhà đối với thị trường nhà ở thì giao dịch căn hộ chung cư trong 6 tháng đầu năm 20 cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều ghi nhận mức giảm sâu à, ba, giảm 39% ở Hà Nội và 65% ở à, xin lỗi 39% ở thành phố Hồ Chí Minh và 65% ở Hà Nội trong mùa cung mới tỷ lệ hấp thụ của thị trường so với lượng hàng bán ra thì vẫn ở mức tốt nhưng mà so với lượng giao dịch của năm 2019 thì nó giảm tới 49% ở thành phố Hồ Chí Minh và 56% ở Hà Nội. Thứ nhất là do sự khan hiếm của ngành nguồn cung và tâm lý lo ngại xuống tiền của người mua. Một điểm sáng trong thị trường nhà ở là giao dịch nhà liền thổ ở thành phố Hồ Chí Minh so với cùng kỳ. Anh qua slide giùm em với ạ. giao dịch nhà ở khu ở thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là ở khu đông đó tạo nên một tạo nên điểm sáng cho thị trường nhà ở giữa đại dịch Covid và ở thành phố Hồ Chí Minh ừ, lượng, giao dịch nhà liền thổ đã tăng 103% so với cùng kỳ trong mùa cung mới và lượng giao dịch tăng 72% so với cùng kỳ nhờ sự đóng góp của các dự án của khu vực phía đông như là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đang nổi lên gần đây khi chính phủ đã đồng ý xác nhập ba quận trên thành là thành phố Thủ Đức Riêng Hà Nội, nguồn cung vẫn ghi nhận mức giảm 93% so với cùng kỳ và lượng giao dịch cũng giảm 79% so với cùng kỳ. Đó là những diễn biến uh, trong 6 tháng đầu năm 2020 nổi bật nhất. À, anh em có bổ sung thêm gì ờ, ở một số cái phân khúc ở khu vực À, là có bổ sung thêm vậy thì uh, khu phía đông này sau khi có thông tin về sắp nhập à, ba uh, cái quận là quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức ấy thì uh, những cái dự án đây đã có sự uh, uh, cái nguồn cung nó dồi dào hơn, nguồn cầu cái cầu dồi dào hơn và ở đây thì em có list ra ba dự án nổi bật ở khu đông thành phố Hồ Chí Minh là bao gồm uh, Vinhome Grand Park, ừ. Aqua City với lại là Champs Sky World anh anh qua anh cho qua cái uh, slide của ba dự án đó giúp em với anh đây, đây. dạ đúng rồi đó là ba cái dự án nó, nó đặt ở trên bản đồ luôn đó mọi người ừ. cùng tiếp nhận dạ thì uh, mọi người thấy đây là ba dự án này đều nằm ở khu vực uh, gần giáp danh giữa quận 9 và đồng nai uh, đồng thời chúng ta thấy được uh, là cái giao thông của nó uh, sẽ dựa vào hai cái điểm chính hai kỳ ở đây đầu tiên uh, là xa lộ hà nội như anh thấy đây là có cái uh, à, cái uh, nó nằm ở giữa xa lộ Hà Nội cũng như là cao tốc Long Thành Dầu Dây ừ. ừ. thì đây là hai cái thi để mà uh, push cái giao thông ở khu vực này lên đồng thời cái dự án Chan skyway ấy ngoài cái việc là nằm gần uh, cao tốc Long Thành Dầu Dây nữa thì nó cũng nằm gần so với cái sân bay Long Thành ừ. cũng là một khi đang trưởng chính của nó ừ. ở đây thấy là cái cao tốc Long Thành Dầu Dây có vẻ là cái tuyến lưu thông của nó rất là trơn tru thoải mái ừ và dạ, nó chưa có xảy ra tình trạng kẹt xe giống như là trên xa lộ Hà Nội cho nên là ờ, ba dự án này có vẻ là trên Skyworld mặt giao thông là thuận lợi nhất Ừ. Như vậy thì so sánh giữa cái uh, Vinhome Grand Park lại là Aqua City đi ừ. thì uh, anh anh Quang giúp qua lên cái slide tiếp theo anh Quang. yeah. Dạ. dạ đây uh, chúng ta thì thấy là Vinhome Grand Park mặc dù là nó nằm ở khu vực là thành phố Hồ Chí Minh tuy nhiên thì nó nằm uh, ngay trong khu dân cư hiện hữu thì cái việc mà mở rộng đường ấy mặc dù là có những cái thông tin những cái uh, quy hoạch mở rộng đường à, nhưng mà rất khó khăn để làm cái việc đó ừ. khi mà khu dân cư đã hiện hữu rồi ừ. và cái việc mà giải phóng mặt bằng thì chỉ có là ngày càng khó chứ không thể dễ gì được càng ngày càng đông mà anh em cứ hình dung 44.000 căn hộ của Vinhome mà nếu mà nó cung hết là thị trường á thì nó sẽ có một cái mật độ dân cư đông khủng khiếp hơn nữa mà ừ. đây dân nó ở sẵn rồi bây giờ muốn mở rộng đường thì không thể nào mà đuổi họ đi được cho nên về cái việc mở cái view mở rộng đường của Vinhome á gần như nó khó khả thi khó khả thi hơn là những cái lời hứa của bên phía doanh nghiệp ừ, dạ. ờ, còn về hai dự án kia thì mọi người thấy thấy là cái uh, cái khoa cái khi point chính ở đây á, là cái tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây ừ. ừ. thì uh, như hai dự án mà ở phía Đồng Nai thì uh, cái việc kết nối giao thông thì nó sẽ trơn tru hơn thuận tiện hơn so với dự án mà ở khu vực quận chín. Ừ hiện tại thì uh, ờ, Aqua City cái dự án này uh, có vẻ là là là uh, hơi không hấp dẫn lắm tại vì cái vị trí của nó nó vẫn đang nằm ở khu vực uh, Đồng Nai và cái uh, kết giao thông thì có thể là đi qua cái tuyến uh, xa lộ Hà Nội vốn cũng đang bị chạy xe nhiều tuy nhiên là anh em thấy cái uh, cái slide tiếp theo anh Quang ừ. đó thì uh, không slide vừa rồi dạ yeah. thì họ sẽ có thể là họ, họ sẽ đề xuất xây một cái cây cầu bắc uh, bắt qua anh em sẽ nhìn thấy cái vạch màu đen đầu tiên á bên tay phải cái, cái câu cái câu này là cái cầu bằng cống bằng cái sức à, bằng cái sức á thì cái cầu này sẽ được nối à, cái đường hương lộ 2 ừ. uh, nối thẳng và à, kết nối giao thông lại là cao tốc công trình dây ừ. ừ. như vậy thì à, như trên bản đồ ở đây thì cái khoảng cách ờ, từ dự án về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ấy, là khoảng đâu đó là 25 cây hay là 26 cây ừ. uh, với cái đường hương lộ 2 60 m cũng như là cái tuyến cao tốc công trình dây ấy, thì cái thời gian mà di chuyển đâu đó tầm uh, hơn 30 phút ừ. cũng ờ, không đến nỗi là nó quá xa như so sánh với những khu vực khác ở thành phố Hồ Chí Minh như Tân Phú hay là khu vực uh, Tân Bình mà lên trung tâm thành phố Đúng thì rồi. cái thời gian nó cũng khá là cũng là tương tương đương nhau đấy cá nhân em đã từng ở những cái khu vực như là Tân Phú này, Gò Vấp này và từ đó đi lên thành phố Hồ Chí Minh để đi làm cũng như là từ thành phố Hồ Chí Minh về những cái vùng đó thì cũng mất tầm một tiếng đồng hồ nếu mà có kẹt xe và, và thường là ngày nào cũng kẹt xe hết và đi rất là mệt chưa kể những ngày là lội thì nếu như à, nếu như người ta có thể mua được những dự án ở bên khu vực ở bên khu đông á thì rõ ràng mặc dù là cái tuyến đường nó sẽ xa hơn nhưng mà người ta đi sẽ không bị sợ kẹt xe và được cao tốc thì đi sẽ rất là nhanh bây giờ cái câu chuyện nó quay lại nằm ở chỗ là cái cầu vàng cái sức nó có khả năng được xây dựng hay không thì view uh, view phương sao Uh, cái cầu này thì khả năng sẽ được xây dựng uh, ở trong tháng uh, cuối tháng 9 này à. thì sẽ có uh, lên khởi công uh, và có cái quyết định là, là thi công rồi nên là uh, em nghĩ đó đến thời gian thôi ừ. và cái view ở đây cái view của dự án này là view 3 năm nữa uh, khi mà đầu tư thì uh, như tú chia sẻ là rõ ràng cái nguồn cung nguồn uh, nguồn cung như dự án trong sáu tháng đầu năm cũng giảm uh, tuy nhiên cái mức gốc thụ nó vẫn cao đúng không tú đúng rồi ừ, đó tại sao tại vì uh, Ờ, đối với dự án này thôi hoặc là nói rộng ra những dự án khác thì các chủ đầu tư họ cũng đã có những cái uh, chính sách về uh, vay vốn ừ. Ừ, để cho hỗ trợ nhà đầu tư làm sao để họ uh, có được căn nhà mơ của mình uh, đối với bản thân em khi đầu tư dự án này thì uh, cũng đã sử dụng uh, vốn vay và, và cái cái vốn vay của nó ấy, cũng được những cái chính sách cực kỳ là uh, thân thiện nhà đầu tư uh, như dự án này thì cái vốn vay đâu đó tầm uh, 30 phần trăm vốn vay ngân hàng và nó uh, ờ, phân hạn nợ gốc cũng như là cái cái, uh, cái lãi cũng được uh, chủ đầu tư sẽ được support được điều đó luôn. Ừ. Có những dự án uh, mà chúng ta có thể là chúng ta trả khoảng tầm phần trăm giai đoạn đầu và chúng ta mỗi tháng chúng ta trả tiếp theo là khoảng tầm 5 phần trăm và chờ cho tới khi mà chúng ta nhận nhà chúng ta trả những phần còn lại thì cái cái tiền mà chúng ta phải trả cả vay hàng kỳ nó rất là nhẹ nhàng chúng ta hoàn toàn có thời gian ta thu xếp cái khoản đó thì theo em cái yếu tố mà à, chủ đầu tư hoặc support những à, nhà đầu tư ừ. à, ở điểm đó chính là cái cái, cái khi coi tại sao mà hấp được lực hấp thụ mặc dù là cái nguồn cung giảm ừ. nhưng cái lực hấp thụ nó vẫn giữ nguyên rồi ok tạm ừ. tạm thời cái phần brief đầu của các chuyên gia như vậy ha chúng ta còn thêm một cái phân khúc khá là chuyên biệt của bất động sản khu công nghiệp thì có thể sẽ dạ cập vâng. thêm sau một chút bây giờ chúng ta sẽ dạ. dừng dừng lại đây để chúng ta nghe chia sẻ của các chuyên gia liên quan đến cái view chung tổng thể của ngành bất động sản trong ngắn trung và dài hạn như thế nào so với chu kỳ yeah. Dạ. trước ra sao có cái đặc điểm gì nổi bật hay không và cái cơ hội ừ. đầu tư cũng như rủi ro à, đối với các nhà đầu tư trực tiếp vào bất động sản và cũng như đầu tư qua cổ phiếu thì sẽ như thế nào đúng không ạ đó là cái phần đầu thì sau đó chúng ta sẽ đi vào ờ, các cái cơ hội cụ thể hoặc là từng phần cụ thể à, phía sau ha. Ừ. thì đầu tiên nhất là xin mời anh anh cường à, có thể chia sẻ với các quý nhà đầu tư view chung của anh một cách tổng quát về ngành bất động sản của Việt Nam cơ hội rủi ro như nào Có Vân ở giai đoạn này hay không xin mời anh Cường ờ, ờ, đầu tiên thì mình cũng ờ, đầu khá là cùng quan điểm với team trong ờ, Hồ Chí Minh tức là nếu mà mình tiếp cận theo các thành phần tham gia với thị trường này thì đầu tiên đó là nhà điều hành tức là chính phủ thì mình có thể thấy là chính phủ khá là support và hỗ trợ cho thị trường bất động sản trong giai đoạn dịch Covid ờ, thiết thực nhất là mình thấy là cái lãi suất tiền gửi và lãi suất tiền vay luôn được uh, giữ ở mức khá là thấp ừ. thì đây là một yếu tố rất là tích cực giúp cho các nhà đầu tư và những người mua nhà người ta không bị áp lực về cái mặt tài chính trong ngắn hạn khi mà giai đoạn kinh tế là khó khăn ừ. đồng thời là áp lực của các nhà đầu tư thứ cấp khi mà phải bán bớt tài sản để trang trải những cái khoản chi phí khác thì cái support của chính phủ trong cái lĩnh vực này như mình đánh giá là khá là tốt ờ, cái thành phần thứ hai đó là các nhà đầu tư thì như các bạn trong Sài Gòn cũng chia sẻ uh, chia sẻ đó là cái các nhà đầu tư cũng luôn đưa ra các chương trình bán hàng cũng như là chương trình thanh toán để bằng mọi cách là uh, hấp dẫn được các nhà đầu tư mới ừ. cũng như là đảm bảo cho cái việc thanh khoản và việc uh, chi trả tài chính của những người mua nhà cũ Ờ, đến cái thành phần thứ ba đó là những người mua nhà thì mình có thể thấy rõ đó là những người mua nhà là những người bị tác động tương đối là mạnh từ cái dịch covid ờ, yếu tố chính đó là việc sụt giảm thu nhập và cái việc uh, mất việc làm tuy nhiên đâu đó mình thấy là không có áp lực bán quá mạnh trên cái thị trường bất động sản từ các nhà ờ, nhà đầu tư ờ, đâu đó cũng nhờ vào cái chính sách hỗ trợ của chính phủ cũng như là từ các nhà chủ đầu tư thì về tổng quan thì trong năm 2020 thì bức tranh bất động sản nó sẽ không quá lạc quan tuy nhiên nhìn ngược lại thì nó cũng sẽ không quá gọi là tiêu cực như những cái giai đoạn ờ, khủng hoảng trước như 2008 2009 mà nó sẽ thiên về kịch bản là nó sẽ có độ giảm sóc khá là tốt và sẽ ờ, hạ nhiệt dần dần và đợi những cái giai đoạn mà khi ờ, thu nhập của người dân và nền kinh tế hồi phục lại thì thị trường nó sẽ có một Ờ, độ bậc khá là mạnh ờ, còn sang ờ, bức tranh năm 2021 thì khi mà chính phủ có thể có được dư địa nhiều hơn trong việc mà kích cầu kinh tế qua việc giải ngân công và các chủ đầu tư và các nhà, các nhà và những người mua nhà đã có thể thích ngư uh, thích ứng hơn với với hoàn cảnh dịch covid thì đâu đó thì cái sức mua có thể sẽ hồi phục lại khá là mạnh thì tổng quan thì mình 2020 thì mình thấy là bức tranh nó sẽ có nhiều gam màu sáng hơn rồi như vậy là view anh Cường cũng ờ, tương đối rõ ha tức là anh cho rằng là trước hết trong ngắn hạn từ đây đến cuối năm thì ờ, view của anh về ngành nông sản là không quá lạc quan nhưng mà theo kiểu bong bóng vỡ như kiểu chu kỳ trước thì ờ, sẽ không xảy ra do một số yếu tố support như anh vừa mới trình bày rồi và vì đây là ngành mà nó cũng theo cái chu kỳ nền kinh tế nên là dự báo hồi phục trong năm sau thì ngành cũng sẽ của Phục theo đúng không ạ rồi cái còn anh Phục anh Phục à, có thể đưa chia sẻ ra cái nhà đầu tư review tổng thể của anh về ngành trước Dạ vâng ạ, thì trước tiên là anh Cường và các à, anh chị chuyên gia trong Sài Gòn đã đưa ra rất là cụ thể và cũng khá là chi tiết thì em rất là đồng tình với cái quan điểm đó. Về ngành bất động sản thì uh, rõ ràng là cái giai đoạn này chúng ta khó có thể kỳ vọng một cái sự sụt giảm giá mạnh như cái giai đoạn 2011 2014 được. Nguyên nhân do một đó là cái giá bất động sản ở giai đoạn này không bị thổi lên bong bóng quá cao như giai đoạn trước đúng không ạ thứ hai nữa là à, một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để hỗ trợ cái thị trường bất động sản trong cái giai đoạn này đó chính là cái nguồn cung tiền giá rẻ như anh cường có nói rất kỹ đúng không ạ nguồn cung tiền giá rẻ hiện nay thì cái lãi suất uh, ngân hàng rất là thấp thế do đó thì nó vô hình chung nó đẩy cái định giá của các cái tài sản lên trong đó có bất động sản à, và thêm một điều nữa là à, hiện nay thì các cái chủ đầu tư năng lực tài chính của họ cũng tốt hơn rất nhiều so với những giai đoạn trước đúng không và họ có kinh nghiệm phát triển bất động sản rất nhiều rồi đó ví dụ hay à, đặc đặc biệt là có Vingroup thì đây là tập đoàn này về cơ bản đã thống trị cái lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam thì họ có tiềm lực tài chính rất mạnh bởi vậy cho nên cái việc cung hàng của họ cũng cũng cũng theo cái theo cái lắng nghe theo cái nhịp đập của thị trường rất nhiều Đấy. Chính vì thế cho nên là à, cái thị trường bất động sản nhìn chung thì tôi nghĩ rằng là trong một vài năm tới thì khả năng cao nó sẽ không tăng giá nhưng mà kỳ vọng việc giảm giá là không. Còn về cái việc đầu tư đối với những nhà đầu tư ấy thì nên lựa chọn các cái uh, điểm, các cái vùng mà có cái tiềm năng mà đô thị hóa mạnh sau khi mà kinh tế thoát khỏi đại thì đấy sẽ là những cái điểm sáng rất tốt còn về cái đất ở trung tâm chẳng hạn thì uh, tôi cho rằng là sẽ triển vọng tăng giá và tăng trưởng trong tương lai sẽ không lớn do cái đất trong trung tâm về về cơ bản đứng ở mức khá cao bên cạnh đó chúng ta cũng phải lưu ý một điều rằng à, cái bất động sản à, mặt bằng cho thuê ấy, thì rất là khó trong cái tương lai bởi vì cái lợi cái công nghệ hiện nay phát triển ngày càng mạnh bán hàng online rồi là các cái cửa hàng người ta bây giờ không cần nhiều nữa thế do đó là nhà đầu tư vào bất động sản cần phải hết sức chú ý những cái điểm đó và đặc biệt nếu muốn quan tâm đó là các cái bất động sản có thể ở vùng ven vào các cái khu vực mà đang có cơ sở hạ tầng phát triển tốt và đô thị hóa tốt thì thì đấy là về cái lĩnh vực bất động sản còn về cổ phiếu bất động sản thì uh, hiện nay thì chúng ta cũng không thể kỳ vọng rằng là kết quả kinh doanh nó sẽ uh, tăng mạnh ngay trong giai đoạn này mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái uh, doanh nghiệp bất động sản nào có tiềm lực tài chính tốt và có các cái dự án sẵn sàng chuẩn bị để đón khi mà kinh tế trở lại thì đấy là những cái cổ phiếu bất động sản sẽ có cái cơ hội tăng trưởng rất tốt và ngoài ra thì chúng ta còn cần phải xét thêm cái yếu tố tài chính như là doanh nghiệp các cái doanh nghiệp đó có phát hành trái phiếu với lãi suất cao quá nhiều hay không thì đấy cũng là một trong những cái để phân loại xem là ông nào sẽ có thể là không những là sống khỏe qua giai đoạn này mà thậm chí còn lại thâu tóm được những người ông khác nữa đó thì đấy là cái quan điểm của em về cái uh, một chút về cái thị trường bất động sản chung ạ rồi như vậy là từ cái phần chia sẻ của anh Phục thì mình có thể tóm tắt lại một vài điểm chính thôi tức là anh cũng uh, có chung quan điểm với anh Cường là cái sự mà mang tính chất kiểu đổ vỡ của ngành bất động sản là sẽ không có thì những cái yếu tố uh, khác biệt so với giai đoạn trước rồi còn về những cái phân khúc thì anh Phục cho rằng là uh, nên chọn những cái phân khúc mà nó có cái yếu tố về quy hoạch uh, đô thị hóa vân vân so với cái kiểu mà ở trong trung tâm thì khi mà giá nó đã tương đối ổn định trong trung tâm này là sẽ cơ hội nó sẽ ít hơn còn riêng cái phần khúc mà mình bàn cho thuê như trong cái phần đầu mình cũng có chiếu một số cái slide thống kê cho thấy là à, khi covid xảy ra thì nó bị giảm à, rất là mạnh và cùng với lúc đó thì là yếu tố công nghệ online nó mạnh lên rồi thì cái giá trị của mặt bằng mặt tiền nó sẽ không còn như ngày xưa đúng không ạ đó là một số điểm chúng ta lưu ý ở cái chu kỳ này ngoài ra thì uh, riêng về việc lựa chọn các doanh nghiệp thì anh phục cho rằng là cái được lựa chọn thì nên ưu tiên những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính tốt và có những cái yếu tố mà sẵn sàng khi mà cái chu kỳ nó quay trở lại tốt hơn đúng không ạ đó là một số cái ý của anh phục rồi thì còn à, trong à, đầu phía nam thì à, anh Ngọc có thể cho cái view tổng thể về ngành cơ hội và cơ hội và rủi ro đối với ngành bất động sản nói chung được không? À, bất động sản ở trong miền Nam á, cái diễn biến nó có lẽ là cái vận động nó sẽ mạnh hơn ở ngoài miền Bắc một chút xíu à, ngay cả từ 3 năm qua thì có rất nhiều nhà đầu tư lớn ở ngoài Hà Nội họ cũng đã bắt đầu chốt lời đất ở Hải Phòng Hà Nội à, Quảng Ninh họ vào trong miền Nam à, họ rải tiền họ mua từ Vũng Tàu cho tới Long An Long Thành tới Hồ Chí Minh trọng điểm nhất là những cái, cái khu vực viền Hồ Chí Minh đó. và khoảng tầm 6 tháng gần đây là chủ yếu là là, là bất động sản Phú Đông đó là nhộn nhịp nhất theo cái thông tin là là nó sẽ thành lập thành phố mới thôi chắc chúng ta sẽ thấy là trong vòng 6 tháng trở lại đây à, thậm chí là một năm trở lại đây thì những cái bất động sản mà mang phân khúc là cao cấp ví dụ như những cái bất động sản mà những cái biệt thự này hay là bất động sản của Vinhome chẳng hạn à, thì, thì thì à, cái nguồn cầu của nó nó sẽ không nhiều nó sẽ không nhiều mà nguồn cung thì hiện tại nguồn cung ra đang khá là lớn à, và chúng chúng ta sẽ thấy dễ dàng thấy được cái việc là cái mặt bằng giá chung đó, của bất động sản cao cấp giảm đi khá là nhiều à, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có có thấy sự phục hồi à, sơ phục hồi nhẹ khoảng tầm năm quanh năm tới 10 trăm của bất động sản đất nền đó thì à, thật sự mà nói thì cái giai đoạn từ 2000 năm 2000 tới 2010 là những cái giai đoạn mà cái ngành bất động sản nó có sự chuyển biến rất nhiều và các cái chính sách thậm chí có những cái giai đoạn mà bất động sản mà mua về mà hai năm không không có một cái mục đích sử dụng gì hết là nhà nước sẽ thu luôn là coi như mất luôn số tiền đó đó thì cho tới giai đoạn này thì cái chuyện nó không còn nữa và trong suốt 10 năm qua các cái nhà đầu tư vào ngành bất động sản nó không còn cục bộ như giai đoạn trước nữa họ đã có nghĩa là những cái thành thị những thành phố nhỏ nó cũng bắt đầu nó đô thị hóa và họ tự họ đầu tư đất ở quê họ luôn cho nên là cái mặt bằng giá của bất động sản nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với giai đoạn 2008 ờ, cho nên là cái việc thổi giá bong bóng bất động sản nó cũng không còn nữa và chúng ta cũng thấy là cái thông tin à, vừa rồi Ờ, cái việc mà chính phủ ngân hàng nhà nước muốn ờ, siết cái nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thì anh em ai cũng biết được rằng là khi mà cái nguồn vốn mà được cung ra nền kinh tế nó có hai dạng nó cung vào trong doanh nghiệp nó cung cho vốn lưu động và thường là nó là vốn ngắn hạn à, dùng để mua hàng tồn kho vân vân thanh toán các công nợ cái nguồn thứ hai phần lớn đó là nguồn cho vay mua nhà mua ô tô thì đó là nguồn vốn dài hạn nên nếu mà nhà nước siết vốn ngắn hạn đi cho vay uh, nhu cầu cung dài hạn á thì rõ ràng chúng ta đang thấy là nhà nước đánh vào ngành ờ, bất động sản nhưng mà vừa rồi cái thông tin là nhà nước có thể giảm từ 6 tháng tới một năm ở ờ, cái việc là cái tỷ trọng đó giảm từ 40 xuống ờ, về 37 và về 35 thì giờ có thể là giảm từ 60 6 tháng tới một năm nữa thì chúng ta thấy được rằng là cái áp lực uh, về việc siết vốn của ngành bất động sản nó cũng giảm đi rất là nhiều Điều rõ ràng nó sẽ có thêm cái điều kiện nguồn cung tiền mới vào ngành bất động sản trong thời gian tới thì uh, em cũng không cho rằng mặt bằng giá của bất động sản sẽ có sự bùng nổ đâu nhưng nó sẽ nó sẽ giữ giá và có thể là có sự hồi phục ở những phân khúc uh, đất nền là chính còn về về view đầu tư thì uh, em cho rằng là là những cái doanh nghiệp mà chuyên phát triển đất nền và chuyên phát triển uh, bất động sản cao cấp thì anh em thấy được rằng là đó là những cái bất động sản mang tính đầu cơ rất cao tiền vào nhanh và tiền rút ra rất là nhanh à, tuy nhiên những cái bất động sản mà nó có mặt bằng giá thuộc dạng là cung cấp á, ví dụ như những cái dự án của thằng Nam Long nó xây đi nó chọn những cái đối tác là những đối tác mà cung ứng trong nước cho nên cái nguyên vật liệu của nó cũng giá rẻ cho nên cái hàng nó cung ra cũng thuộc dạng là trung cấp nên giá tiền rất là thoải mái cho người ta à, cho nên những cái người dân mà khi mà đi mua bất động sản họ có thể họ chọn những cái bất động sản à, nó phù hợp với túi tiền để họ trả góp thì lúc này doanh thu và lợi nhuận của những ông phân khúc trung cấp ví dụ như là nam long nó có thể nó sẽ sẽ vẫn duy trì được rồi tổng quan là vậy anh quan thôi ok à. đợi đợi anh một chút xíu nhé chủ tịch chat tí xíu <laughs> <laughs> gần, gần đây thì, thì cũng có rục rịch à, một vài thông tin à, đất nền bất động sản ở một vài khu vực nó lên cũng rất là nhiều và cũng có nhiều môi giới quan tâm và nhà đầu tư cũng hỏi em rất là nhiều đó là thứ nhất là khu vực uh, mê linh uh, của đà lạt nè ừ. nó cực theo cái view là bất động sản khu công nghiệp theo kiểu là công nghệ sinh học á tại bây giờ là nó đang xây một cái tuyến cao tốc từ hồ chí minh lên đà lạt và mê linh là nằm ngay cái cái đuôi của cái cao tốc đó nối vô trong uh, phía đà lạt nhưng mà nếu như đà lạt là thành phố du lịch thì chúng ta không nên uh, xây khu công nghiệp tại khu công nghiệp anh em ai cũng biết nó là sẽ là ô nhiễm môi trường nó không phù hợp với một thành phố du lịch cho nên có thể cái khu vực chết xuống một chút phía à, Mê Linh hay là phía Lâm Đồng có thể xây được khu công nghiệp sinh học thậm chí là có một vài thông tin là người ta có thể trồng trồng được cherry ở khu vực đó nữa ừ. thì cái thông tin này chưa chưa có phải là thông tin uh, chính thống cái khu vực thứ hai đó là khu vực ở Phước Thái à, Long Thành tại vì nếu mà quan sát trên bản đồ chúng ta sẽ thấy là à, từ sân bay Long Thành đi Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu cũng đi qua Phước Thái Ờ, từ à, khu công nghiệp Châu Đức đi ra cảng Cái Mét Thị Vải cũng đi qua Phước Thái thì rõ ràng Phước Thái nó đang là một cái trung tâm trung tâm à, đầu mút à, kết nối giao thông giữa các cái khu vực này và giao thông ở Phước Thái thì thật sự nó chưa có phát triển nhiều cho nên cái dư địa để gia tăng cái added value có nghĩa là gia tăng cái cái đô thị hóa ở khu vực này có thể là nó sẽ tăng mạnh hơn rồi xin cảm ờ, ơn à, cái khu vực dạ yeah. à, còn bổ sung thêm ba dạ vâng ạ à. Rồi ok, anh nghĩ là những cái chi tiết đó thì mình à, cũng có thể bổ sung thêm một chút ở cái phần yeah. À, dạ. cuối cũng được. Ở đây mình tập trung vào yeah. Dạ. cái view tổng thể trước. Thế thì từ cái phần à, chia sẻ của ba chuyên gia vừa rồi đúng không ạ? Anh thông tin nền của Tú vừa cung cấp cũng như là của anh Cường, anh Phục và Ngọc thì cho thấy là cái view chung tổng thể thì cũng không quá bi quan về ngành nông sản đúng không ạ? Yeah. Dạ, vâng. Trong ngắn hạn thì do một số yếu tố xảy ra à, mang tính chất kiểu chu kỳ vân vân đúng không ạ? Thì có thể là sẽ chưa phải là thuận lợi ngay lập tức nhưng mà trong trung và dài hạn thì khi mà nền kinh tế hồi phục thì ờ, nhìn chung là ngành bất động sản vẫn ờ, còn rất nhiều cơ hội đặc biệt là tùy vào từng cái phân khúc cụ thể nữa rồi ờ, trong cái phần tổng quan này có thêm một cái phân khúc thực ra là hôm nay thì cái panel hôm nay là chúng ta đang muốn là tập trung overview về ngành bất động sản trước đúng không vì đây là một cái ngành mà cho đến cái thời điểm này thì nó là một ngành rất quan trọng với thị trường các nhà đầu tư đều quan tâm rất nhiều doanh nghiệp trong ngành này và những ngành có liên quan nữa trong cái chuỗi đó đúng không bất động sản thì ảnh hưởng đến cả vật liệu xây dựng rồi xây dựng các loại luôn dạ. Đấy, à, và mọi người cũng không biết là liệu nó có bị một cú sụp đổ như giai đoạn trước không rất cần nhiều câu hỏi ờ, đặt ra như vậy nên là mình muốn ờ, cung cấp một bức tranh tổng quan cho các quý nhà đầu tư trước à, sau đó thì có thể có một số panel khác mình sẽ tập trung vào một số phân khúc sau nhưng mà tuy nhiên thì trong buổi hôm nay á, thì trong panel của chúng ta cũng có analyst uh, chuyên gia cover cái mảng về bất động sản khu công nghiệp đó, thì uh, Ờ, xin mời bắt uh, ờ, cung cấp cho các quý nhà đầu tư uh, một số thông tin về cái phân khúc uh, bất sản khu công nghiệp. Mời bắt từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. À, chào mọi người, thì thực tế thì bất sản công nghiệp thì năm nay có thể là năm gọi là có điều kiện mà tốt nhất để mà phát triển mảng bất sản công nghiệp này và đây có thể gọi là mảng bất động sản mà tăng trưởng đang à, tăng trưởng trong uh, đợt dịch tuy nhiên là um, dịch covid thì uh, cũng đã tác động khá nhiều đến uh, thực hiện kinh doanh trong nước và cái yếu tố lớn nhất mà để có thể kích cầu được cái bất động sản công nghiệp đó chính là FDI thì trong tháng 8 tháng vừa qua thì FDI đã sụt giảm 25% so với cùng kỳ năm trước điều này cũng có thể dễ hiểu hơn khi mà cái giao thương quốc tế những cái chuyến bay ờ, thương mại chuyến, chuyến bay thương mại của các quốc gia khác họ không thể nào tới được Việt Nam cho nên không thể nào kết nối được và xem xét và cũng như ký kết các hợp đồng của công nghiệp cho nên uh, cho nên việc mà FDI giảm trong 8 ờ, tháng vừa qua tôi cho rằng là nó sẽ không tác động quá nhiều đến cái nguồn cầu trong tương lai của bất động sản công nghiệp đặc biệt đó là cái giá bất động sản công nghiệp trong 6 tháng vừa qua vẫn duy trì đà tăng đặc biệt đó là ở cái khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở Bà Rịa Vũng Tàu tăng sắp xỉ từ 9 đến 10 phần trăm đó là giá thuê đất khu công nghiệp um, ở slide tiếp theo thì à, đây là một số cái thông tin cập nhật mới về bất sản công nghiệp. Thứ nhất đó là việc mà Nhật Bản họ hỗ trợ, họ tung ra các gói hỗ trợ để chuyển dịch các công ty từ Trung Quốc sang các quốc gia khác. Trong đó thì đợt 1 là tháng 6 vừa qua thì 15 công ty trong số 30 công ty chuyển đến Đông Nam Á đã lựa chọn Việt Nam là nơi đặt chân thì chúng ta có thể trên cái hình đó đó là 15 công ty theo Gesto và vòng thứ hai là thông tin mới gần nhất, gần đây nhất thì là vào tháng 7 1.700 công ty đã đăng ký chuyển dịch ra khỏi uh, Trung Quốc để nhận được gói hỗ trợ thì như thế tiềm năng tương lai của bất động sản công nghiệp là có thể rất là uh, rất là tốt nhưng khi mà đón được cái nhu cầu đất của các công ty này uh, đất bất động sản công nghiệp của Việt Nam cũng thu hút được rất nhiều nhà đầu tư cụ thể hơn đó là hai cái nhà đầu tư mới đó là tập đoàn WHA của Thái Lan khi mà họ xin làm hai công nghiệp mới ở Thanh Hóa với diện tích là khoảng hơn 1.300 hecta cũng như là tập đoàn bất động sản Logos là có kế hoạch rót khoảng 5, 350 triệu đô vào lĩnh vực logistics ở Việt Nam thì đây là một cái tín hiệu một lần nữa là chứng minh được đó là sự thu hút của bất động sản công nghiệp ở Việt Nam à, ờ, hình qua đó là thông tin tôi mới cập nhật mới nhất đó là một cái sản phẩm mà Google sản xuất tại Việt Nam đó là Pixel 4a thì đây là sản phẩm mà đã được sản xuất tại khu công nghiệp Việt Nam sau khi mà Google chuyển dịch cái nhà máy sản xuất của họ từ Trung Quốc sang một phần sang Việt Nam thì như ở đây là sản xuất tại Việt Nam và các phụ kiện là vẫn là ở Trung Quốc và chúng ta có thể kỳ vọng đó là những cái uh, sản phẩm accessory đó có thể chuyển dịch tiếp qua được Việt Nam để mà tạo thành một cái chuỗi cung ứng hàng hàng chỉnh. Ừ vậy thì rõ ràng uh, cái tiềm năng của bất động sản công nghiệp nó đang vẫn đang rất là kỳ, cực kỳ vọng nếu mà xét về ngành uh, qua slide tiếp theo thì chúng ta đã thấy được là cái chính phủ đã có kế hoạch mở lại đường bay các nước đối tác có nghĩa là các nhà đầu tư nước ngoài có thể dễ dàng đến và xem xét tiếp tục ký kết được những cái hợp đồng là được uh, bỏ dở hoặc là xem xét các đất khu công nghiệp khác để mà tiến, tiến hành các loại chuyển dịch sang Việt Nam à, cái thứ hai đó là cái khả năng chống dịch của Việt Nam trong đợt Covid thứ hai là và thể hiện được trong một cái sự ổn định trong việc sản xuất và việc uh, duy trì được cái uh, ổn định trong Covid trong tương lai và cái thứ ba đó là EVFTA cũng đã có hiệu lực hơn một tháng và thúc đẩy được những cái mà cái sản xuất trong nước nhất là những cái mảng như là uh, gỗ giấy hay là thủy sản nông thủy sản thì nó như thế nó sẽ kích thích được cái à, cái cái nhu cầu của mở rộng sản xuất hay nhu cầu đầu tư về sản xuất mới và như thế thì bất đất bất sản công nghiệp sẽ là một cơ một cái điểm sáng trong cái giai đoạn mà có cái nhu cầu có phát triển lớn như vậy tuy nhiên đó là view về thị trường thì uh, mình nghĩ đó là trong cái uh, động sản công nghiệp thì đã rất nhiều uh, nhà đầu tư cũng có thể biết được cái xu hướng này rồi và thông tin vừa rồi cũng chỉ xác nhận là đó là bất động sản công nghiệp vẫn có thể chống chọi và có tiềm năng phát triển lớn trong cái đại dịch vừa qua nếu mà ném xét về đầu tư thì uh, trên thị trường thì hầu như giá cổ phiếu bất động sản công nghiệp đã tăng khá mạnh nhất là những công ty mà đã đạt được cái tăng trưởng lợi nhuận tốt ở trong slide tiếp theo thì mình đã có đưa ra một số thông tin đó là tăng trưởng lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ và tăng trưởng giá so với đầu năm như như chúng ta thấy đó là có những rất nhiều công ty mà mà mà mà đã đạt được cái sự tăng giá Ờ, tốt trong cái đợt dịch vừa qua chẳng hạn như uh, ờ, giải thứ nhất đó là SFC cũng là đạt à, được sự tăng giá uh, cao so với đầu năm uh, hay là DTD hay là VRG và các cổ phiếu có mức tăng giá tốt và như thế nó sẽ tạo ra một cái quan điểm đầu tư đó là uh, giá đã phản ánh được cái tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu khu công nghiệp rồi tuy nhiên vì um, FDI giảm trong thời gian vừa qua cũng như là các chuyến bay sẽ um, đã bị hạn chế trong cái giai đoạn 6 à, tháng đầu năm thì có thể kết quả kinh doanh ở quý 3 sẽ của các à, công ty bất động sản công nghiệp sẽ không không tốt lắm tại vì uh, chúng ta chỉ còn khoảng tầm 15 ngày nữa là hết quý 3 mà mà mà mà cái nhu cầu từ cái nhu cầu từ cái um, nguồn vốn FDI và mở rộng sản xuất của các công ty nước ngoài họ đang bị gọi là ngưng lại thì như thế là chúng ta có thể kỳ vọng là với sự nông nghiệp tiếp quả kinh nó sẽ phản ánh tốt hơn vào cái quý bốn và đây cũng có thể là một cái cơ hội để đầu tư có thể lựa chọn một cổ phiếu nào điều chỉnh trong giai đoạn này để mà tiếp tục là một cái hành trình dài hơn cho bất động sản luôn rồi và đó là một số cái chia sẻ của em về ngành ạ xin cảm ơn bác đó là có một cái phần vip à, à, rất là thú vị trong cái phân khúc à, bất động sản khu công nghiệp thì, thì ừ. Ờ, các panelist khác có ý kiến bổ sung hoặc là bình luận gì thêm cái ờ, cái phân khúc này không và cái cơ hội cũng như rủi ro như thế nào thì ờ, xin mời anh Cường cho thêm quan điểm về cái phân khúc này à, mình thì cũng khá là đồng tình với Bách tức là nếu mà nhìn về cái xu hướng chuyển dịch thì đâu đó Việt Nam là một quốc gia hưởng lợi khá là nhiều trong cái việc dịch chuyển cái chuỗi sản xuất toàn cầu Ờ, như mình thấy là quy mô của Việt Nam so với Trung Quốc là tương đối là bé Thế nên đâu đó chỉ cần một phần bé cái sự chuyển dịch từ Trung Quốc sang thì nó cũng tác động khá là mạnh lên cái quy mô bất động sản khu công nghiệp ở Việt Nam ờ, Nhưng mà nhìn ở bức tranh rộng hơn tức là mình nhìn khi mà trong cái giai đoạn suy thoái kinh tế thì bản thân các doanh nghiệp cũng như các tập đoàn đa quốc gia họ có xu hướng là co hẹp cái quy mô sản xuất và dừng các kế hoạch mở rộng thì về bức tranh chung thì nó chưa được thực sự là khởi sắc tuy nhiên mà về ờ, bức tranh riêng ở Việt Nam thì xu hướng trong chung dài hạn thì nó vẫn là một ờ, cái hấp hút tiền khá là tốt trong cái chuỗi sản xuất toàn cầu uh, về các khu công nghiệp thì trong các khu công nghiệp thì mình thấy ở trong Sài Gòn có sự hấp dẫn tương đối là mạnh hơn so với trong ở ngoài Hà Nội đặc biệt những cái tỉnh có kết nối giao thông tốt ví dụ như là Bà Rịa Vũng Tàu thì có cảng cái mép ở cảng nước sâu hoặc là các ờ, khu công nghiệp ở Long An thì đấy là hai, hai, hai tỉnh mà mình đánh giá khá là cao về cái tiềm năng phát triển khu công nghiệp thì mình sẽ nên tập trung vào các doanh nghiệp có quỹ đất sạch và có quy mô lớn ở những hai cái tỉnh này ừ. quy mô quỹ đất sạch quy mô lớn vâng Vũng Tàu và Long An à, và Long An rồi ok Đấy, đó là view của anh Cường thế còn anh Phục có muốn bổ sung gì view của anh trong ờ, phân khúc sản khu công nghiệp không? Vâng ạ, về ờ, bất động sản khu công nghiệp như anh Cường và anh Bách có trao đổi ờ, rất là kỹ đó là về triển vọng dài hạn thì rõ ràng cái dòng dịch chuyển uh, sản xuất từ Trung Quốc thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi một phần thì tôi rất đồng quan điểm này là trong tương lai thì lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp vẫn là khá tốt Tuy vậy nếu mà nhìn về góc độ là định giá cổ phiếu bất động sản thì uh, tôi nhận thấy rằng là về cơ bản giá cổ phiếu bây giờ uh, gần như là đã phản đánh toàn bộ những cái triển vọng uh, trong tương lai của cổ phiếu bất động sản rồi chúng ta hãy lưu ý một điều như này uh, để mà giá cổ phiếu tiếp tục có thể tăng trưởng mạnh hay không ấy thì chúng ta phải xem kết quả kinh doanh nó tăng trưởng có tăng trưởng mạnh hay không hay là nó chỉ duy trì thôi còn về cái việc là thu hút FDI ở Việt Nam thì trong 8 tháng đầu năm thì uh, ghi nhận là có giảm khoảng độ hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là 2021 thì hoàn toàn có thể là trở lại. Tuy vậy cái việc uh, để mà giá cổ phiếu bất động sản công nghiệp có thể tăng trưởng mạnh trở lại thì cái FDI kỳ vọng phải tăng trưởng rất là cao nữa. Rất là cao. Nhưng mà tôi thì chưa nhìn thấy cái sự chắc chắn trong việc tăng cao đó. Tăng cao đó về định giá các cổ phiếu bất động sản thì hôm qua thì ờ, trong cái tuần vừa rồi ấy, thì tôi cũng có soi và cũng có xem xét qua thì nhận thấy rằng thực sự nếu mà cái khi chúng ta đầu tư ấy, thì cái phần thưởng trên rủi ro ấy, nó phải lớn ừ. thì lúc ấy chúng ta mới gọi là ờ, đặt cửa mạnh nhưng mà tôi cân đo đong đếm lại thì thấy và cái phần thưởng tức là cái phần tiềm năng có thể tăng giá trên cái phần rủi ro nếu mà thị trường xấu có thể giảm giá thì của cổ phiếu bất động sản lúc này là không hấp dẫn nó chỉ 50 50 thôi đó thì đấy là cái đánh giá của tôi về cái cái cổ phiếu bất động sản như thế rồi ok anh phục đưa ra một cái view cũng rất là sắc sảo về cái vì là cái panel chúng ta là panel uh, nghiên cứu về ngành trao đổi về ngành nhưng mà lại dưới góc độ đầu tư đúng không ạ thì cũng phải xem ừ. xét đến cái tiềm năng uh, về giá của nó như nào trong một cái bối cảnh chung ừ. của ngành đúng không ạ thì à, không biết là có các uh, chuyên gia nào trong đầu Hồ Chí Minh muốn uh, có cái view thêm trong cái phân khúc bất động sản khu công nghiệp nữa không? Trước khi chúng ta wrap up lại phần tổng quan ừ. và ta đi vào cái uh, cụ thể ở phần cổ phiếu. Xin ừ. mời thêm các à, nếu, ừ. nếu như lúc nãy chúng ta nghe anh Bách chia sẻ chúng ta sẽ thấy là có một vài cái nhà máy đã, đã chuyển qua Việt Nam. Tuy nhiên là cái chuỗi dây chuyền của họ cũng chưa thực sự là dịch chuyển hoàn toàn qua Việt Nam. Và giờ chúng ta thấy được rằng là một cái dư địa lớn uh, cho những cái cái doanh nghiệp bất động sản mà nó có một cái quỹ đất bự một cái quỹ đất mà nó đủ để nó nó, nó cover được cả một cái chuỗi dây chuyền thì cái quỹ đất đó sẽ là là, là, là hấp dẫn nhất cho nhà đầu tư lúc này thì đồng quan điểm với uh, hai anh ở đầu cầu Hà Nội lúc nãy thì uh, hầu hết các cái doanh nghiệp và uh, bất động sản cũng đang ở vùng fair value hết rồi và cái downside risk rõ ràng là nó sẽ nhiều hơn là cái upside return và bên cạnh đó bất động sản công nghiệp là một cái ngành vốn hóa khá là nhỏ À, thật sự thì đối với những nhà đầu tư lớn à, tôi rất khó tư vấn à, cái, cái cái cái cổ phiếu bất động sản công nghiệp tại vì những cái cái doanh nghiệp mà có được cái vốn hóa lớn để mà đầu tư á, thì nó lại gặp câu chuyện là, là, là nội tại doanh nghiệp có vấn đề ví dụ như ITA hay là BKMX hay là Kinback nó đều có vấn đề ở ban quản trị hết à, còn những cái doanh nghiệp mà hấp dẫn để đầu tư ví dụ như là IDV ở ngoài ngoài Bắc nè ở trong này có ship nè à, Nam Tân Uy vân vân thì vốn hóa nhỏ quá mua rồi tới lúc bán thì cũng cực kỳ khó bán và cái cái biến động của những cổ phiếu này nó cũng rất là cao khó mà bị bóng được bên cạnh đó thì có một cái à, cổ phiếu của ngành bất động sản của công nghiệp ví dụ như là Phước Hòa thì nó cũng có một cái dư địa nhưng mà có lẽ là uh, vẫn còn sẽ là dài uh, trong nhiều năm tới thì chưa có ngay lập tức được Ok, đó là cái thông tin ở cái phần đầu, cái phần tổng quan về ngành nói chung đúng không ạ về bất động sản và dạ. thông tin tổng quan về về cơ hội và rủi ro trong phân khúc bất động sản công nghiệp bây giờ chúng ta sang một cái phần thứ hai là cái phần mà chi tiết về các cái cơ hội cụ thể cổ phiếu uh, trong ngành bất động sản đúng không ở, cả, ở tất cả các phân khúc thì uh, các chuyên gia có thể uh, cho cái quan điểm là nếu mà ưu tiên lựa chọn những cơ hội đầu tư ở giai đoạn này thì các chuyên gia sẽ chọn uh, những cái doanh nghiệp như thế nào cổ phiếu như thế nào có đề xuất gì uh, những cơ hội tiêu biểu không hoặc là ở khía cạnh khác à, những cái gì rủi ro mà cần tránh thì chúng ta cũng lưu ý cho các uh, quý nhà đầu tư ha Đấy. thì uh, cái này xin mời uh, chia sẻ của tú đi ha tú trong đầu thành phố hồ chí minh với các cái phân khúc mà em theo dõi thì em có đề xuất gì về uh, cơ hội đầu tư không và những cái gì cần tránh những cái gì cần uh, ưu tiên xin mời em mời tú à, cái cái phần này thì thì nó là phía không phải là phía đầu tú anh ha Dạ. nên là em cũng có một vài cái, cái, cái chia sẻ cho nhà đầu tư ok ok ừ. yeah. mời ngọc ừ. thì uh, nhà đầu tư mà quan tâm tới ngành uh, bất động sản và đặc biệt là cổ phiếu bất động sản á ừ. thì uh, như lúc đầu em có chia sẻ cái view là những cái doanh nghiệp mà đang thiên triển những cái đang triển khai những cái dự án mà dạng cao cấp hoặc là những cái doanh nghiệp mà chi chuyên đi gom đất nền để bán thì anh em hình dung là cái tính đầu cơ của những cái doanh nghiệp này rất là cao dòng tiền đi vào cái ngành này cái cái cái hai phân khúc này rất là cao cho nên gần như uh, cái tính hấp dẫn nó không nhiều và thật sự mà nói thì cái, cái view trong thời gian tới một năm nữa có thể covid nó dậy nó xảy ra làn sóng thứ ba thì cái phân khúc này có thể là phân khúc mà mà nó nó, nó gây thiệt hại rất nhiều về đầu tư à, và bên cạnh đó có một cái may mắn là người Việt Nam mình cũng rất là mong muốn mua nhà ở thành phố và các cái dự án uh, bất động sản mà thuộc dạng uh, trung cấp ở thành phố thì nó cũng rất là nhiều thì những doanh nghiệp mà uh, có thể triển khai được những cái dự án uh, tầm trung ví dụ như là có an gia nè hay là nam long nè đó là những cái doanh nghiệp mà tôi nghĩ là uh, nó sẽ có được cái cái nguồn khách hàng cái dòng tiền nó ổn định hơn và nếu mà đầu tư những cái doanh nghiệp này nó sẽ an tâm hơn uh, còn về về bất động sản khu công nghiệp thì uh, thật sự mà nói thì uh, để mà mua ở vùng giá này thì không thoải mái để mua lắm uh, nó có một cổ phiếu ví dụ như là Phước Hòa thì có lẽ là anh Bách sẽ chia sẻ sâu hơn về cổ phiếu là anh Bách anh về bất động sản nông nghiệp thì, thì à, như anh em đã trao đổi rồi thì bây giờ là câu chuyện của đi dài ừ. hơn là câu chuyện của thì vọng vào một cái tăng trưởng mạnh trong ngắn hạn à, đối với bất động sản nông nghiệp thì quy mô mà để đạt được một cái quy mô lớn thì mà có một cái tiềm năng khá là chắc chắn thì có thể là phúc hòa và nam tân nguyên bởi vì đây là hai cổ phiếu có thể đi đôi với nhau thứ nhất đó là phúc hòa cái chủ đất của họ à, về tiềm năng họ có kế hoạch chuyển dịch là hơn 4.000 hectare phần đất của nghiệp và đa phần đó là đất là đất cao su cho nên là khi mà họ có thể chuyển vấn đề của họ chỉ là pháp lý và thế lúc nào cũng chuyển thôi ừ. nên là cái, nếu như mà nhà đầu tư có thể theo dõi được phúc hoài thì khi uh, chúng ta chuyển dịch về cái ờ, khi mà phúc hoài có những cái chuyển dịch và để xây dựng các khu nghiệp trên quỹ đất của họ là một cái điểm rất là uh, gọi là catalyst rất là tốt để mà các công ty uh, có thể để phúc hoài tăng giá cái thứ hai đó là phúc hoài có thể chuyển luôn đất thâu cho các thành viên khác thành đăng viên hoặc là đi ship ba ngàn đồng thì đây là đây là hai cái tâm lý cũng khá là à, tập trung cho suốt mà để mà có thể tăng trưởng tương lai tầm ờ, dài hạn khi mà ba năm năm nữa khi mà cái quỹ đất liên tục tăng thì sẽ tạo ra phúc này như là tăng trưởng rất là tốt ừ. cái um, cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu về uh, mình nghĩ đó là ừ, đi cùng với phúc này đó là năm nguyên bởi vì năm nguyên khi mà đã nhận được ờ, ba trăm thằng máy công 750 ta đất từ nước ngoài thì họ có khả năng họ cho thuê dựa vào cái uh, khách hàng vốn có của họ cũng như đó là giá đất cao của khu vực bình dương đó là những cổ phiếu mà mình thấy rất là khá là tiềm năng đối với cổ phiếu như là SC hay là những cổ phiếu ở Vũng Tàu thì chúng ta có thể cân nhắc khi mà giá cổ phiếu bắt đầu được chỉnh tại vì theo như uh, mình cũng có uh, xem xét thì là quý bao quý bốn này khi mà các đơn hàng các các đơn hợp đồng mà ký kết đó họ chưa có ghi, ghi nhận và kết quả kinh doanh có thể sẽ không tốt như hai quý đầu năm thì có thể là một cơ hội điều chỉnh để mà nhà đầu tư có thể gọi là tạo ra một cái cái cái, cái, cái um, việc mua bán ở trong cái uh, ừ. đó là về cổ phiếu bất động sản em có một cái bổ sung thêm là rồi ok từ từ nhiều ờ, uh, ngọc ngọc chờ một tí để anh, anh, anh mời các nhà đầu tư mà đặt câu hỏi đã đúng không ạ vì chúng ta cũng uh, sắp đến ờ, cái phần ờ, thảo luận với các quý nhà đầu tư ấy, thì trong khi chờ các chuyên gia trao đổi thêm về các cái cơ hội ờ, đầu tư cụ thể trong ngành thì các quý nhà đầu tư có thể tranh thủ chúng ta thông qua cái kênh Facebook của VNRX chúng ta có thể đặt câu hỏi cho các chuyên gia để tí nữa đến cái phần đó thì chúng ta có thể giao lưu luôn để nó hiệu quả hơn rồi à, xin mời Ngọc xin mời Ngọc em có một cái bổ sung là rất nhiều người mong vẫn ờ, quen với việc là đầu tư bất động sản rồi tuy nhiên là cái hiệu suất khai thác của cái, cái à, đầu tư này nó không còn hấp dẫn ở trong hai năm qua và thậm chí là họ tìm tới cái kênh cổ phiếu bất động sản nhưng mà rõ ràng là về yếu tố dịch bệnh những cái rủi ro về doanh nghiệp cũng như là siết uh, ờ, nguồn uh, ờ, siết nguồn, nguồn cung tiền vào trong bất động sản khiến cho cái kênh những cái kênh tài sản tăng trưởng như là cổ phiếu hay là uh, dự án bất động sản nó không còn hấp dẫn tuy nhiên là chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta phải đầu tư cổ phiếu hay là chúng ta đầu tư đất nền vân vân nó còn một cái kênh đầu tư nữa là cái kênh trái phiếu bất động sản nếu như anh em mà hiểu về ngành bất động sản anh em sẽ thấy là uh, có rất là nhiều doanh nghiệp đã từng trải qua ví dụ như đất xanh thì nó cũng qua hai chu kỳ kinh tế rồi và nó sống rất là tốt uh, thì cái phần trái phiếu uh, bất động sản này có lẽ là phương sẽ chia sẻ cho anh em chúng ta chút anh ha về trái phiếu bất động sản này ừ thì rõ ràng là nếu như so sánh giữa ba phân loại tài sản đó, là cổ phiếu trái phiếu và các dự án bất động sản thì trái phiếu nó nằm giữa là tài sản dòng tiền ừ. à, khác với ờ, cổ phiếu bất động sản và những dự án bất động sản thì à, nói về cái view là về quản lý tài sản đi ừ. thì đó là khi mà phân bổ tài sản mình vào bên trái phiếu ấy, thì cái ờ, nó sẽ phục vụ được những cái uh, mục tiêu trong ngắn hạn ừ. à, một trong hai năm tới nếu như mà người uh, nhà đầu tư đang có một dự định và họ biết được là tổng tiền mình cần bao nhiêu ừ. rõ ràng khi đầu tư vào trái phiếu bất động sản thì sẽ có một cái kênh đầu tư an toàn hơn bên cạnh đó là có những người mà họ họ chờ cái sự phục hồi của ngành bất động sản thì họ cũng có thể nấu tiền vào trong trái phiếu bất động sản thì đó vẫn là một cái kênh thay thế khá là hay chứ không nhất thiết là chúng ta phải cố đắm ăn sôi vào một cái ngành mà cái cái cái rủi ro nó vẫn còn đang rất là cao đúng không ạ? Ừ. Ok, có có một điều thú vị à, của panel chúng ta hôm nay là ngoài các uh, chuyên gia về phân tích về đầu tư cổ phiếu đúng không ạ thì chúng ta lại có thêm những chuyên gia tư vấn về uh, quản lý tài sản chính vì thế mà cái phân khúc chúng ta nhìn không chỉ là giới hạn ở cái tài sản cổ phiếu mà còn là những trái phiếu nữa thì vừa rồi là cái góc nhìn bổ sung từ phía anh Ngọc ờ, và anh Phương rất đáng lưu ý về các quý nhà đầu tư để tham khảo ha rồi bây giờ ta quay lại tiếp cái cái um, câu hỏi về uh, những cái cơ hội đầu tư cụ thể trong nhóm ngành bất động sản nói chung và các cái phân khúc cụ thể cũng như là cái sự rủi ro ở những cái phân khúc như nào thì à, vừa rồi chúng ta vừa nghe số ý kiến từ anh Ngọc, anh Bách à, và sự bổ sung của Phương rồi chúng ta muốn nghe thêm ý kiến từ à, view đầu tư từ phía anh Cường và anh Phục về đầu tư cổ phiếu ha, cụ thể trong cái phân khúc ngành này và bất động sản thì xin mời anh Cường nếu mà mình nhìn nhận thị trường bất động sản thì ờ, uh, mình vẫn muốn đi được doanh nghiệp hơn thì như mọi người cùng có chắc là cùng có cùng quan điểm đó là nếu mà nói về một nhà phát triển bất động sản ở Việt Nam thì Vinhome là một uh, gọi là người dẫn dắt thị trường chính xác là người tạo lập thị trường tạo sản phẩm và dẫn dắt thị trường và các nhà đầu tư ở khía cạnh là các ờ, doanh nghiệp phát triển bất động sản khác cũng là những người là đi theo những cái sản phẩm của Vinhome Thế nên nếu mà nhìn về góc độ mà phát triển đô thị và cùng cái tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam thì mình vẫn đánh giá Vinhome là một cổ phiếu tương đối là hấp dẫn. Ờ, mình nhìn những gì Vinhome họ đã thực hiện được từ giai đoạn lên sàn tức là về khía cạnh doanh nghiệp mình sẽ thấy được cái sự tăng trưởng doanh thu lợi nhuận của Vinhome rất là tuyệt vời. Ừ. Ờ, với một doanh nghiệp uh, luôn giữ vai trò là top đầu thị trường, quy mô tài sản rất là lớn Tuy nhiên trong hai, năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, họ vẫn luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng rất là vượt bậc so với những cái doanh nghiệp có quy mô tài sản bé hơn. Thì đâu đó cái năng lực của họ là luôn được thể hiện. Đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn thì mình nên đặt niềm tin và đặt kiểm soát rủi ro ở những doanh nghiệp ở top đầu của một nền kinh tế hơn là những doanh nghiệp ở cái ờ, vai trò follow sau. Ờ, thì đấy là về góc độ doanh nghiệp. Ừ. Ờ, về mặt cổ phiếu thì rất nhiều cổ phiếu bất động sản theo mình đánh giá giai đoạn này là đang bị discount khá là sâu và ở mức giá hấp dẫn ờ, đơn cử mình có thể nhìn thấy đó là đất xanh ừ. đất xanh là một doanh nghiệp cũng khá là ừ, ờ, định giá khá là hấp dẫn so với cái mặt bằng tài sản ừ. và cái năng lực uh, phát triển của họ thì mình cũng thấy là đất xanh họ xuất phát điểm là đi lên từ uh, kênh phân phối bất động sản sau đó họ tiếp tục là mở rộng sang là chủ đầu tư phát triển bất động sản thì cái việc support và hỗ trợ của hai lĩnh vực này đối với đất xanh là khá là tốt và cũng là một lợi thế của họ so với những cái chủ đầu tư phát triển bất động sản khác à, với mức giá đâu, đâu đó bây giờ Pbook đang ở vùng khoảng tầm 0.7 ờ, 0.8 ờ, tức là thấp hơn khá nhiều so với book đồng thời cái quỹ đất và các dự án của họ khá là nhiều thì mình ờ, về mặt cổ phiếu thì mình thấy đất xanh là một cổ phiếu đang được ờ, định giá khá là thấp trong cái giai đoạn mà thị trường đang ờ, bị đánh giá kém hấp dẫn. Ừ. Ok như vậy là anh Cường có view trên hai doanh nghiệp cụ thể một là Vinhome ở góc độ doanh nghiệp thứ hai là về cổ phiếu do là chiếc khấu sâu ghi bình cái tình hình nói chung thì anh đang đề xuất là đất xanh đúng không rồi thế còn view đầu tư cụ thể các cổ phiếu doanh nghiệp như nào thì anh thuộc chia sẻ với quý nhà được. Dạ, vâng ạ, thì ờ, đối với cổ phiếu bất động sản thì ờ, thực sự là ờ, về quan điểm cá nhân thì từ trước nay thì tôi cũng chưa được yêu thích cái dòng cổ phiếu này lắm. Bởi vì một trong những cái nguyên nhân mà tôi đánh giá cổ phiếu bất động sản chúng ta cần phải lưu ý nhé. Tôi cũng có tham gia đầu tư cổ phiếu bất động sản rất nhiều nhưng chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Đó là đặc thù kinh doanh của ngành bất động sản. Ừ. À, các cái lãnh đạo doanh nghiệp thì họ thường xuyên họ phải đi xin dự án và rất nhiều các thứ khác thì do đó là vấn đề ở chỗ là đa phần các doanh nghiệp bất động sản khi cái chu kỳ kinh tế đi lên bất động sản bán rất tốt lợi nhuận thì có thể bút kha khá nhưng mà cổ đông thì về cơ bản là gần như không được hưởng lợi gì cả từ cái việc cổ tức rất là thấp này trong khi khi khó khăn thì cái cổ phiếu bất động sản nó lại thỏ ra là là khá là đuối so với những cái nhóm ngành còn lại thì chúng ta cần phải lưu ý một điều như thế hơn nữa là khi định giá cổ phiếu bất động sản thì chúng ta cũng phải lưu ý là không chỉ là nhìn vào quỹ đất và nhân ra tiền đâu ạ. Ừ. Bởi vì nó còn rất nhiều các chi phí ẩn và những cái thứ rồi là các suất ngoại giao vân vân. Thì đấy là những cái lưu ý. Còn về cổ phiếu bất động sản thì từ những cái cơ sở đánh giá về chất lượng à, tài, tài chính tốt này, quỹ đất lớn này và ban lãnh đạo quản trị ok thì tôi có đánh giá rất cao cái cổ phiếu Nam Long cổ phiếu Nam Long thì cổ phiếu này à, các cái khu đô thị của họ phát triển cũng rất là bài bản à, tiền lại vừa túi với người tiêu dùng thế do đó thì đây là một cổ phiếu được đánh giá là khá là tốt trong trong trong tương lai tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý là nên mua nam long và những cái giai đoạn giá điều chỉnh thấp đó chứ cũng không phải là ờ, chúng ta mua luôn ở cái giai đoạn này đấy là cổ phiếu nam long cổ phiếu thứ hai thì tôi cũng rất đồng quan điểm với anh cường đó cổ phiếu đất xanh thì cổ phiếu đất xanh này thì uh, quý vị và các bạn cũng lưu ý đó là cổ phiếu này thì tôi cũng không cho rằng là nên đầu tư dài hạn 3 năm 5 năm mà chúng ta có thể đầu tư hiện nay với cái cơ hội là định giá đang rẻ à, thì cái tiềm năng tăng giá trên cái rủi ro giảm giá của đất xanh là rất thấp thế do, do đó đây cũng có thể là một cái cơ hội chúng ta đầu tư trung hạn trung hạn ngoài ra thì cũng rất đồng quan điểm với à, các anh chị em à, tư vấn quản lý tài sản đó là chúng ta có thể xem xét mua các cái trái phiếu bất động sản của các cái doanh nghiệp mà tương đối an toàn thì à, hiện nay do cái nhu cầu phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản nó cao hơn các lĩnh vực khác thế do đó là tuy có thể là các doanh nghiệp ấy khá là an toàn nhưng mà cái lãi suất lại trả cho nhà đầu tư lại khá là cao ừ. thế thành ra quý vị cũng cần phải tìm hiểu thêm về cái kênh uh, kênh này à, vừa và cái lợi suất từ trái phiếu của bất động sản đâu cao đó gấp khoảng độ cao hơn khoảng 50 đến 70 phần trăm so với gửi lãi ngân hàng cơ ừ. thì rất đáng để lưu tâm Ok cảm ơn Phục đã có một cái bổ sung và nhấn mạnh thêm cái ờ, kênh tài sản trái phiếu công sản đúng không? bên cạnh cái phần cổ phiếu Đó thì ờ, anh Phục có bổ sung thêm uh, uh, doanh nghiệp Nam Long bên cạnh là uh, chia sẻ các quan điểm đồng ý với cả anh Cường trong trường hợp của đất Xanh nên là tin chắc là cái cơ hội do là cổ phiếu bị định giá thấp đúng không ạ rồi ok uh, để xem thử nhờ rồi thế còn về view các cổ phiếu nói chung trong ngành vân vân các loại thì các chuyên gia trong đầu phía Nam có bổ sung gì thêm không ngoài những cái cây mà chúng ta đã đề cập ví dụ như trường hợp của Vinhome này, Tắc Xanh này, Nam Long này rồi hai cổ phiếu trong nhóm phân khúc ngành à, bất động sản khu nghiệp là Nam Tân Nguyên và Phước Hòa thì anh em còn bổ sung gì thêm nữa không ạ xin mời các chuyên gia đầu viên ví dụ như có cái gì rất rủi ro cần tránh không thì chúng ta cũng lưu ý thêm đúng không à, bật bật bật nước lên uh, ngọc ơi ờ, anh không nghe được gì hết rồi rồi ok bây giờ thì nghe rõ nghe được rồi anh nghe rõ mà rồi bây giờ bây giờ nghe rõ dạ, rồi. nhưng nhưng mà tắt tắt bớt một cái gì đó nếu không nó bị vọng âm thanh rồi Hello. ok bây giờ rõ rồi tốt rồi dạ yeah. đối với ờ, ngành bất động sản thì thật sự lúc này chúng ta nên lưu, lưu ý nhất uh, những cái hệ số liên quan tới khả năng trả nợ của doanh nghiệp những cái hệ số về ngắn hạn nè ờ, những cái khả năng trả lãi EBIT trên lãi vay nè ờ, nếu như những cái giai đoạn bình thường giai đoạn tốt thì có thể là EBIT trên lãi vay những doanh nghiệp có thể lên tới trên 10 lần ờ, và thậm chí có những một vài quý nó rớt về tầm 5 lần thôi năm năm sáu lần thì vẫn có thể chấp nhận được tại vì nó có dòng tiền nhưng mà đoạn này rõ ràng là khó tại vì các doanh nghiệp mà muốn những doanh nghiệp bất động sản mà muốn bán hàng tốt á bên cạnh cái kênh online họ phải có cái kênh hội thảo một cái hội thảo tổ chức cả ngàn khách hàng ở dưới ở trên là có những anh chuyên gia ngồi tư vấn phân tích vì sao phải mua bất động sản đó à, và nếu như vào cái mùa dịch covid như thế này chúng ta không thể nào tổ chức những cái hội thảo uh, tới vài trăm tới cả ngàn khách hàng thì việc uh, cái cái nguồn cung ra thị trường nó khá là chậm cho nên doanh nghiệp bất động sản nó sẽ bị hụt dòng tiền rất nhiều cho nên nếu những ông nào uh, à, ngành bất động sản mà ebit trên lãi vay mà rớt tầm dưới 10 lần thì khả năng cao là là, là trong nó duy trì trong vòng tầm hai ba quý liên tục thì khả năng cao xảy ra việc, việc là, là là nộp đơn giống như là Novaland mà khá cao ừ. ừ. bên cạnh đó là chúng ta nên chú ý với những cái khoản phải thu của doanh nghiệp nữa tại vì cái mùa này mà công nợ mà mà mà nhiều quá mà không thu được nó cũng cũng mệt mỏi về mặt vốn à, lưu động ừ, thì đó là một vài cái lưu ý à, của em đối với nhà đầu tư rồi ok yeah. Dạ. anh, anh ờ, anh ờ, Ngọc có gây lên cái rủi ro trong việc trường hợp mà chúng ta sàng lọc bớt đúng không những cái doanh nghiệp yeah. Dạ. chúng ta chú ý trong nhất là trong bối cảnh như này tình hình nó cũng khó khăn về dòng tiền thì ờ, những doanh nghiệp nào mà có tình hình nói chung là ý là sức khỏe tài chính không được tốt thì chúng ta cần phải hết sức là thận trọng đúng không ạ rồi ngoài ra các anh em trong khu phía nam có bổ sung thêm gì về view đầu tư nữa không những cái phân khúc cụ thể những cổ phiếu nào cụ thể anh em đề xuất không à, từ nãy tới giờ thì các anh em cũng đưa ra một vài cái ờ, doanh nghiệp có lẽ là cũng nằm ờ, nằm chung cái cái cái tiêu chí với nhau rồi ở ừ. đất xanh nam long à, rồi bất động sản công nghiệp như phước hòa nam tân uyên thì quanh quanh những cái mã đó là là em nghĩ có thể đầu tư được ở giai đoạn hiện tại còn những cái doanh nghiệp còn lại thì có lẽ là phải chờ quan sát thêm tại vì cái phân khúc của nó vẫn đánh là ở khá là cao cấp okay. Ừ. vẫn chưa thật sự là, là chạm tới được cái nguồn à, nguồn cầu thật sự lúc này và Rồi. chắc chắn là nó sẽ gặp vấn đề về dòng tiền rồi. Ok, như vậy là view của các chuyên gia khá là rõ rồi đúng không ạ? Tóm lại là trong dạ. ngắn hạn là à, cũng là tương đối à, không khả quan lắm về view chung yeah. Dạ. của tất cả các cái trong ngành đúng không ạ? Có phân khúc uh, khu công nghiệp thì do một số cái đặc thù riêng cho nên là có vẻ như được ưu ái hơn nhưng mà tuy nhiên thì cái xét ở khía cạnh là cái phản ảnh về định giá thì nó phản ảnh tương đối nhiều rồi ờ, đó là view chung nhưng mà các chuyên gia cũng nhìn nhận chung là trong ờ, dài hạn hơn thì với cái đặc thù như ở Việt Nam thì ngành bất động sản vẫn còn ờ, khá nhiều cơ hội kể cả trong cái, cái phân khúc về bất động sản công nghiệp và về cơ hội đầu tư thì bên cạnh cái cơ hội về cổ phiếu mà các chuyên gia đã đưa ra ví dụ như là Vinhome đất xanh nam long vân vân thì uh, thêm bất sản trong khu công nghiệp thì có phước hòa nam tân nguyên và đặc biệt là có hai chuyên gia tư vấn về quản lý tài sản thì có bổ sung thêm uh, cái cái uh, kênh tài sản là trái phiếu bất sản rất hấp dẫn thì anh phục cũng uh, có bổ sung trong phần này nữa đúng không ạ rồi bây giờ đã là view chung còn bây giờ trong khi chờ đợi thêm một đoạn sau thì tôi sẽ đặt một số câu hỏi của các quý nhà đầu tư đặt lên đúng không ạ để mà chúng ta cùng giao lưu với các chuyên gia à, giải đáp này Đầu tiên là câu hỏi à, mang tính chất tổng quan trước nhé. Các chuyên gia cho hỏi rủi ro đầu tư cổ phiếu bất động sản là gì? Đây là một câu hỏi của một nhà đầu tư Đạt Lan. Các chuyên gia cho hỏi rủi ro đầu tư cổ phiếu bất động sản là gì? Thì à, không biết là bạn analyst nào à, sẵn sàng trả lời câu này trước ạ à, cái ờ, yếu tố đầu tiên mà có thể nhắc tới đó là cái khả năng ờ, trả nợ như lúc nãy có chia sẻ rồi anh quay rồi okay. cái hệ số EBIT trên lãi vay các cái cái khoản cái hệ, hệ số thanh toán ngắn hạn vân vân là phải coi trước để chúng ta lọc trước những cái doanh nghiệp mà nó nó nó, nó an toàn tương đối an toàn đoạn này rồi thứ hai là đối với những doanh nghiệp mà gần như nó hết quỹ đất á ví ừ. dụ như ông nhà đà nẵng chẳng hạn rồi hết quỹ đất rồi thì chắc chắn là trong tương lai nó sẽ không có dòng tiền ừ. thì đầu tư những ông này nó cũng không có giá trị về mặt định giá hết rồi ừ. tôi um, uh, em chia sẻ lên một số cái thông tin về cái rủi ro khi mà đầu tư bất sản công nghiệp Ờ, uh, xét trên thị trường thì uh, yếu tố lớn nhất đó là giá trị nhiều uh, nhiều công ty bất động sản công nghiệp có cổ phiếu giá trị rất ít và như thế nó tạo ra một cái rủi ro là khi mà cổ phiếu có một cái sự thay đổi lớn thì nhà đầu tư khó thể mà rút ra được ừ. cái thứ hai mà nếu mình xét về cái à, giá trị cốt lõi của khu nghiệp đó, đó là cái việc mà các thống quản trị thì chủ yếu các công ty khu nghiệp thông thường là sẽ có cái sự chi phối của chính quyền địa phương ừ. hoặc là có cổ phần lớn của nhà nước và như thế thì uh, nó sẽ tạo ra một cái phong cách uh, gọi là quản trị doanh nghiệp nó hơi hơi hướng là nhà nước một tí uh, ngoài ra một cái yếu tố mà chúng ta có thể cân nhắc khi mà đầu tư vào bất sản công nghiệp đó chính là về rủi ro về pháp lý tại vì thực tế những cái quy hoạch những cái uh, triển khai công nghiệp thường nó sẽ mất rất mất thời gian và từ khi mà được phê duyệt từ khi nộp ờ, hồ sơ niêm yết được phê duyệt và đến khi triển khai có thể mất lâu hơn là so với thông tin họ dự báo và như thế thì uh, khi mà các thông tin đó được đưa ra nó sẽ gây bất lợi đối với nhà đầu tư khi mà đầu tư trên thị ừ. rồi à, cảm ơn uh, phần ừ. trả lời của anh Ngọc và anh Bách đúng không ạ như vậy yeah. Dạ. là nói chung với các doanh nghiệp bất động sản thì cần phải chú ý xem cái sức khỏe tài chính về mặt dòng tiền vân vân các loại và nợ trong phân khúc khu nghiệp thì rủi ro liên quan đến uh, chính quyền của địa phương đó đúng không ạ họ cũng có sở hữu uh, trong cái bất động sản khu công nghiệp thì ta xem được là cái cái, ờ, cái, cái phong cách quản trị nó như nào là một yếu tố và ngoài ra yếu tố pháp lý nữa rất quan trọng trong trong cái ngành bất động sản đúng không ạ à, ok à, ta qua câu hỏi tiếp theo nhé các chuyên gia nhận định về BHR, quỹ đất lớn dự kiến trong 3 năm tới à, thì ghi nhận dòng tiền được bao nhiêu à, một cái câu tương tự nữa là ừ. chuyên gia phân tích giúp à, kỹ hơn về cổ phiếu Phước Hòa tầm nhìn 1-3 năm ạ ừ. à. anh em là chia sẻ à, à về Phước Hòa thì à, thực tế vừa rồi À, thực tế vừa rồi thì à, Phúc Hà cũng đã nhận được tiền bồi thường từ à, tiền đền bù đất từ Nam Liên Viên thì đây cũng là một trong những cái nguồn gọi là kinh doanh tốt cho Phúc Hòa nguồn tiền tốt cho Phúc Hòa trong giai đoạn năm nay và bảo toàn được cái sự tăng trưởng của Phúc Hòa thì uh, cái uh, cái thời gian thực, thực sự mà nói thì đối với cái thời gian xử lý pháp lý của Phúc Hòa thì uh, nó rất là khó xác định bởi vì những những cái kế hoạch như là chuyển giao đất cho nam nhân viên cũng đã được nêu ra từ năm 2018 2019 nhưng đến đến nay thì khách hàng với chị em các cái đang nên do vướng rất nhiều sự con người tâm lý cho nên là về trong hai trong trong vòng một đến ba năm tới thì thứ nhất mình kỳ vọng đó là sự uh, tiếp tục triển khai là giao đất cho e 3 từ đây cũng là một nguồn tiền lớn như là có một cái uh, benefit khi mà đi visit ba họ triển khai công nghiệp làm khoảng 20 phần trăm người sẽ đến uh, sẽ đưa về hoạt và vâng, cái thứ hai là chính thức là họ cũng triển khai ờ, họ xin triển khai những công nghiệp mới thì đây là những cái mốc mà ờ, tôi có thể theo dõi để mà xem được là cái thời điểm đầu tư tại vì khi mà có những thông tin này ra thì mình nghĩ là cổ phiếu nó sẽ dần dần nó sẽ phản ánh về cái tiềm năng nhất này ừ. còn về triển vọng về về dòng tiền thì như mình đã trình bày thì là đến từ ờ, đến từ năm viên đã rõ ràng đến từ Visita và đến từ việc đó là triển khai các khu nghiệp mới và tiêu tiêu như vậy Ừ. Rồi, ok, được. Cảm, ơn. view đầu tư Phước Hòa thì thì ừ. uh, thật sự mà nói đây là một cái view dài hạn chứ không thể ngắn hạn được. Ừ. Uh, tại vì uh, dòng tiền mà Phước Hòa chuyển giao đất cho Nam Tân Nguyên và V-Ship uh, mặc dù là một cái dòng tiền lớn nhưng mà thật ra nếu mà tính chúng ta thấy nó rất là rẻ, cực kỳ rẻ luôn. Nếu như Phước Hòa trực tiếp cầm cái đất đó đem đi đi, đi cho thuê khu công nghiệp thì dòng tiền nó sẽ mạnh hơn. Chưa kể là tiền nó có thể gửi ngân hàng để để lấy cái dòng tiền tài chính nữa à, tuy nhiên là Phước Hòa cũng thật sự là đang đang xin ờ, để phát triển khu công nghiệp nhưng mà cái thời gian pháp lý của cái ngành này nó đặc thù là nó phải mất tới 2 năm thì nó mới mới thực hiện được cho nên nếu mà nhà đầu tư mà quan tâm tới cổ phiếu này thì phải chấp nhận cái câu chuyện là phải nắm khá là dài ok cảm ờ, ơn tuy, tuy nhiên tuy nhiên thì phước hòa tuần này thì lại có thêm một cái catalyst khác đó là giá cao su à. cái này à. thì cũng là một trong những cái điểm sáng của phước hòa khi mà cao dạ, dạ, dạ, mình cũng hỗ trợ cho kinh doanh kinh <laughs> à, anh, anh anh bắt vừa bổ sung thông tin giúp cho cái nhà đầu tư không không quên là Phước Hòa vốn là phiếu độc quyền cao sông cao sông tự nhiên đúng không ạ thêm cái phần Phước Hòa đất đai một lượng cao sông rất là lớn ở Campuchia ừ, ok rồi cảm ơn à, sự chia sẻ rất là hay của hai chuyên gia đúng không ạ ờ, câu hỏi tiếp nhé xin phân tích sâu hơn về cổ phiếu Nam Long là g đúng không ạ giá như hiện nay có thể đầu tư được không và nếu đầu tư thì cần thời gian bao lâu mời các chuyên gia ờ, à, thật ra mà nói ờ, để mà đầu tư ờ, bất cái ngành bất động sản lúc này á thì tôi chỉ chọn được năm long thôi à, với giá với mặt bằng giá hiện tại thì, thì tôi nghĩ là vẫn có thể đầu tư được nếu như chúng ta cược vào phiên dài hạn tại vì Nam Long vẫn còn nhiều dự án có thể bút được à, quỹ đất của Nam Long hiện tại hình như là quanh tầm hơn 600 hecta đúng không hơn 600 hecta và vẫn còn dư địa để bút à, bên cạnh đó Nam Long à, khá là hay khi mà ảnh à, ảnh phát triển những cái công ty con à, ví dụ như là Paragon Đại Phước nè, hay là Nam Long à, VCD này những công ty con này chuyên đi săn những cái vùng đất giá rẻ săn vùng đất giá rẻ và không có đánh quá nhiều trọng tâm vào những thành phố lớn đâu cho nên là cái cái giá đất ảnh rất là thấp à, và ảnh sẽ gom được cái vùng đất lớn và như vậy thì anh sẽ xây được những cái mô hình thực trạng là là town trip town ship nghĩa là nguyên một cái hệ sinh thái uh, nó nằm ở trong nguyên cái khuôn viên của Nam Long luôn à, và dự án của Nam Long xây ra thì người ta có thể người ta ở trong đó người ta cho con đi học hay người ta sinh hoạt làm việc ở trong đó luôn thì nó nó rất là là tiện về mặt dài hạn à, còn về ngắn hạn thì thì Nam Long vẫn có thể đầu tư được tại vì à, à như em chia sẻ lúc nãy thì thì cái phân khúc này đánh vào phân khúc trung cấp và nó hoàn toàn thoải mái cho nhà đầu tư có có thu nhập ở mức trung lương từ quanh tầm 20 triệu đổ lên Ok cảm ơn Ngọc à, mong chuyên gia chia sẻ thêm về kênh đầu tư trái phiếu bất động sản đặc biệt là các mã mà VNREX đang phân phối như là DG Hà Đô ừ. à, ừ. IBA cái kênh uh, à, trái phiếu bất động sản này thì để Phương chia sẻ anh Thanh rồi mời Phương dạ yeah, um, về kênh trái phiếu bất động sản ấy, thì nó sẽ như anh đã chia sẻ nó khác với kênh đầu tư cổ phiếu bất động sản ừ. cũng như dự án bất động sản thì nó sẽ có dòng tiền đều hơn à, đồng thời thì ờ, cái biến động giá của nó cũng không như là cổ phiếu hay là à, những cái à, dự án bất động sản à, về các cái mã trái phiếu mà VNREX đang phân phối thì khi mà nhìn vào một cái à, gói trái phiếu ừ. thì chúng ta nhìn vào những gì chúng ta nhìn xem thử là cái kỳ hạn bao lâu à, lợi suất như thế nào rồi ờ, kỳ trả lãi coupon ra sao đặc biệt thì những trái phiếu mà phân phối ở VNDirect chẳng hạn thì chúng ta xem thử là cái chính sách mua lại như thế nào ừ. Ờ, đối với VNDirect thì chúng ta có hai loại trái phiếu là D-Bond và V-Bond thì ờ, đối với V-Bond thì chúng ta để giao dịch hàng ngày và thì nó sẽ phù hợp với những nhà đầu tư mà họ sẽ có cái nhu cầu về vốn à, không không cố định còn D bond thì nó sẽ theo cái kỳ hạn 3 tháng 6 tháng 9 tháng 2 tháng à, cái tiếp theo phải nhìn vào đó là gói trái phiếu đó hiện tại đang có cái tài sản đảm bảo như thế nào à, tài sản đảm bảo ở đây nó là ý là khi mà doanh nghiệp có gặp vấn đề về tài chính thì cái uh, lợi ích của nhà đầu tư được đảm bảo như thế nào à, khi nhìn vào gói trái phiếu thì có một số loại tài sản đảm bảo mà khá phổ biến ví dụ như là quyền sử dụng đất uh, quyền tài sản uh, cổ phiếu của công ty con cổ phiếu của công ty à, đối với đất sen thì cũng khá là, là đa dạng ở cái ờ, tài sản đảm bảo Hà Đô thì nó là cổ phiếu công ty ừ. à, thì đó là cái ờ, tổng quan về những gói trái phiếu hiện tại VNF đang cam kết và đang ờ, ừ. nếu mà chúng ta quan sát chúng ta sẽ thấy là cái trái phiếu của VinDirect có cái tài sản đảm bảo khá là lớn ví dụ như số lượng tài sản đảm bảo của đất xanh nó gấp 4 lần cái quy mô của lượng trái phiếu phát hành hoặc là Hà Đô cái cái số lượng tài sản đảm bảo nó nếu mà đem chia cho cái lượng trái phiếu phát hành đó, thì nó lên cũng tầm hơn 200 phần trăm đó thì rõ ràng là cái cái quyền lợi của nhà đầu tư đang được đảm bảo khá là tốt à, thứ hai đó là à, nếu mà chúng ta quan sát trên toàn thị trường chúng ta sẽ thấy là trái phiếu VN khá lành mặc dù là cái suất sinh lời quanh tầm à, từ 10 cho tới 11 phần trăm nhưng mà nó khá lành tại vì nó sẽ có hai lớp đệm cho nhà đầu tư à, lớp đệm thứ nhất khi mà anh chị đọc báo anh chị thấy một cái thông tin là là là anh Quang nghe rõ mà nghe rõ nghe rõ nghe rõ rõ mà. Yeah. Ừ, bây giờ chúng ta thấy là thông tin ờ, không tốt của doanh nghiệp mà có thể dẫn tới phá sản doanh nghiệp thì anh chị có thể đặt lệnh anh chị bán ngay cái trái phiếu đó anh chị có thể đặt lệnh anh chị bán ngay và liền nó chỉ trong vòng 10 phút là nó về tài khoản ngay lập tức đó là là cái cái cái lợi điểm khi mà đầu tư trái phiếu VN cái ờ, đặc điểm thứ hai là VN uh, cái phần trái phiếu đi bond nó có cam kết mua lại có nghĩa rõ ràng cho dù doanh nghiệp nó có phá, phá sản thì VNdirect cũng sẽ đứng ra gánh cái rủi ro đó cho anh chị nhà đầu tư khi mà, mà chúng ta đầu tư trái phiếu đó, thì đó là hai cái đặc điểm lớn nhất cũng có nhiều khách hàng à, lăn tăng là hình ờ, nếu vậy thì lỡ VNdirect phá sản thì sao thì chúng ta dễ thôi chúng ta sẽ lấy cái lượng trái phiếu này cái cái lượng trái phiếu của mà cái doanh nghiệp đã phát hành chúng ta chia cho cái quy mô à, vốn chủ sở hữu của VNdirect ví dụ như tôi nói tới uh, Bắc Hà đi đem chia cho vốn chủ sở hữu VNdirect thì nó quanh quanh đâu đó tầm 3 4 phần trăm lên nó không là gì hết cho nên là chúng ta có thể đầu tư khi mà đầu tư trái phiếu này ừ. góc nhìn ờ, rất thú vị của anh ờ, anh Ngọc đúng không? và cũng như xin chia sẻ dạ. thông tin của anh Phương à, có lẽ là chúng ta cũng đã gần đến một tiếng rưỡi của chương trình rồi đúng không trừ đi khoảng 10 phút và giờ đồng ban đầu có lẽ là cũng khá đủ thông tin cho các quý nhà đầu tư có một cái view tổng quan về ngành bất động sản nói chung hiện nay trong phân khúc nói chung và phân khúc bất động sản khu công nghiệp cũng như là một số cơ hội đầu tư và cả cái phần thông tin chia sẻ của các chuyên gia về cái kênh tài sản là à, bên cạnh cổ phiếu thì còn có trái phiếu nữa cũng là một lựa chọn rất là thú vị trong giai đoạn này đúng không thì uh, xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi uh, chương trình Dean Science của các chuyên gia VNREX à, đến uh, giờ phút này uh, xin hẹn gặp lại các quý nhà đầu tư vào uh, 3 giờ chiều tuần tới của một cái chủ đề tiếp theo